thôi xin chào các bạn nha bây giờ mình đang bác xe quê hương nha bây giờ mình sẽ đi uh, à, bác xe chính nghĩa đón ở đi biển trắng các bạn bây giờ mình đang chờ xe đấy nè lát nữa xe đấy là mình sẽ qua cho bạn xem nha đó đây là cảnh nè để sang đây đón xe phía trước á xe nó thấp vô đây rồi mình à, lên xe rồi sẽ chạy điện trắng luôn nha tại vì uh, nó không cho chạy điện trắng nó hạn chế xe lớn đi á 16 thôi Hi, xin chào các bạn, bây giờ mình đang ở trên xe chính nghĩa để vào Sài Gòn Đây là xe chính nghĩa Việt Nam nha, limousine Và bây giờ mình sẽ quay cái cảnh đường cho bạn xem nè